giờ thì mình sẽ chuẩn bị chuẩn bị xây dựng cho bạn này một cái khu ở cái nguyên liệu mình đã chuẩn bị ở phía đông này rồi nguyên liệu mình sẽ để ở phía đông trước này à, bây giờ thì mình sẽ đi lên phía ngọn núi này để xây dựng vì à, mình thấy cái lá má này nó sống ở trên núi vậy bây giờ thì mình sẽ đã dọn thẳng chỗ này bây giờ thì mình sẽ đặt những cái cột trụ lên cột trụ quá khoảng à, là báo hay là um, của mình chịu mình có thể mình chỉ một ít đá thôi để mình phải về lại cái một ít đá một ít đá để à, xây dựng phân phía dưới của thân thế giới của của cái chuông gì nhỉ? đấy thì cái này thì à, những cái này cho mình là để phía trong này nè đấy mình sẽ sử dụng đá bình thường không mình sẽ sử dụng một ít gạch đá để làm cho nó tăng thêm tính thẩm mỹ cho cái khu chỗ nuôi lama của mình này anh nuôi lạc đá chứ đấy thế là mình sẽ đặt một lập đá gì dưới đấy bây chỗ này thì mình sẽ đặt lên một lập như thế này đấy đấy là mình sẽ đặt lên một ít tấm gỗ này cũng như vậy nay cũng vậy luôn nay thì mình sẽ cắt khoảng tương lai và đặt thêm một cái cầu đấy cũng vậy đấy những cái cột này đều cả bộ đấu này đấy rồi cột này thì nội lại trong này nữa gom ờ, lát đây gom lát đấy sẽ là sống chỗ này này để à, nối lạc đa của phải bạc tư nhân thôi đấy rồi đấy khi lập mình sẽ lập một mấy gì đặt cái đao cũng đặt ra để chẳng như là bọn quái nó spawn nó đi ra vậy hôm nay cũng phải đập đi để làm cho nó đẹp rồi giờ sẽ lấy một thật là A few moments later. Bây giờ à, thì mình sẽ bỏ thêm một lớp hàng vào sọc phía trên này để anh Thịnh à, uh, anh Thịnh an toàn cho cái chuông lá mạ này chuông à, chuông lá đá chứ đấy thì mình đã làm xong cái chỗ lên cái khu la ma này rồi bây giờ thì mình sẽ đặt cửa vào mình sẽ sử dụng vạn cử à, gọi đây là vạn cử gì nhỉ uhm, vạn cử của đặt cử cái gì ở phía dưới đi ngô vậy cái ô xanh xanh này dưới đi ngô vậy để làm mình để đây thì mình làm cái này nè Sáng em mình không bao cái chỗ này để thăm chung cư này nữa Không biết là có bài nào ăn không Ui, khá là nhiều lẻ luôn uhm. Đấy, bây giờ thì à, tôi sẽ phải à, đi chuẩn bị một ít mới liều để ba tháng thì thì cháu mày để à, thêm tịnh thẩm mỹ này bây giờ thì mình phải đi vào dọn dẹp đồ bởi vì tôi của mình nhìn Thảo là đưa bầu này Nhưng mà sẽ pha đó ra làm một cái khu hôn được nhân tạo kiểu để à, cho mày bé tắm Rồi là à, vân lũ để cho mày bé Đấy Hôm nay thì mình sẽ phải cặp Rồi nhận đâu thôi A few moments later Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị à, một ít cái mắm cái Đấy khoảng một trăm năm cái thôi một ít bột sướng đấy à thêm một ít bè vậy một ít mễ à mình có một quả à, thôi bên này lại quả tim đây là một khẩu chắc là nhãn này nhưng mà bây giờ là lầu bẻ cả cái vuông hàng lao luôn bây giờ ra là tổ cho mình sẽ đi ngủ một giấc tại nhà mình chạy mấy hiếp nha à hình như mình chịu mà e ăn mỹ tan hô ừm điều khá là nhiều cái tổ rơm cho chứ ngủ à Đấy ra thì mình sẽ chạy đá và lại một ít mỹ để tránh tại phía trắng này luôn Mình nay thì lỗi gì mình không ép cả Đấy Mấy gì lỗi gì mình không ép cả nhỏ khá là ít luôn à, bây giờ thì lấy vào cái chỗ à, cái, à, cái chỗ cuộc sống Sano này của mình để mình đào một ít Sano này, này cực bên mặt này à chỗ này lắc quá anh sẽ làm nhỏ thôi mà à, vậy ra thì lạ và đây là một ít trẻ nữa rồi thế thì mình sẽ đi sáng về lại để à, tiếp tục tráng tự y tiếp nhé bây giờ mình mà tráng thử thì tiếp tục nó ra mà à còn một cái thằng ngay đây không lấy phải chỗ này chụp chỗ bóng mát cho mày bé này thế thì à, làm một ít cỏ về trong này mình tại mình làm cái, cái cỏ mà nó có áo bá tăng cả hái và lọc lớn nhìn, ừ, nhìn nó vượng này rồi thế chỗ này mình sẽ mình sẽ làm một cái hậu đánh phá phía đây cái bên đây đánh vùng núi ấy thì có khá là nhiều đá luôn Đấy. Rồi. Thế chỗ này chúng mình sẽ đồn được vào. Chỗ này thì mình sẽ lặp lại đi. Đấy, bây giờ thì một thêm một số nữa. Ui. thì làm được có hoàn ui lại mình tưởng mặt số lại chứ rồi được à được rồi chứ được à được rồi em bây giờ thì một tí à giữa mũi bên một tí tạo về thế giới này bị san hô ngược lại vì chạy trong đây nè ui cho nên là chạy thôi một ít trẻ xung quanh một ít mỹ rồi ừ. mà cái go đôi ở đấy để cho mày mẹ vui chơi đi thảo những thà này thôi rồi cái dùng lại thời sinh nóng mét vuông này và bây giờ này đấy không phải cái này luôn đấy đây bây giờ thì mình sẽ đi vào nha và lại giấy để dắt à, những trụ à, những trụ lạc đà này của mấy bác này lên về trên này để sử dụng nói ui đấy thì đi vào đây, mày trả lại một ít cháy, giấy đâu ta giấy ok ok á trong này ta không có ờ Rồi sao bên đây rồi Mình sẽ làm việc cái này để à để cho Con cả luôn Không Cái nhà khó của mình Con cả động Bởi vì lúc À bờ của mình có làm Để à, thăm làm là tất cả cả ừ, Khoa sản trong này À Không sản trong này Đấy Là nhiều luôn kita Karena ada đồ đang kìm lắm Để lắm mà bạn ngủ hay Vẽ là Là một ít Là một ít là Mây Mẹ à cháu mày bé án à, Không cho mày bé à thì ta phi thắng mày Làm cái giấy nữa Giấy đó ta Mày bé không cười được vậy chạy 오케이 다 했냐야 오케이 á à, nhìn như vậy em phải chạy tàu thôi để mình con sẽ làm nó không thôi hãy sẽ làm luôn ok phải làm anh phải cho tháo để mình tập cái cái là sẽ làm đấy thấy bên nhà bên con ra đã anh mình chạy tạm như thế này cũng được ra dạ thì à, đi sáng cái chỗ này để à, bắt mẹ đẻ vào rồi đấy ok à chỗ này ô ui ui mình mất cái gì ôi phải tránh ra ok ô oh, mình mặc cái gì chị của mình thôi Ê, rượu mấy gấu Okay. Cái đâu ta? Cái liêu của mình. Chắc ta phải chậm lên thôi. của mình đấy là hệ thống nhà rồi là mình lúc nãy mình vượt đơn đó rồi mình à, cái box này này để mình xem nhìn cho nó dễ này thì nó con lên ok không có cái review manh đáo à. làm anh mặc đã mất một cái review ấy bốn đây đấy lao phải anh mà tự nhiên nó bắt cả riêu người ta sẽ đón được hắn để, để thuân phục con nọ nhé Đấy ơi, mình đã thuân phục được một con Nào, khó tính thế Nào Ê, con này khó tính thế à, rồi bây giờ thì mình sẽ cho mình hắn để sinh sản này đấy sinh sản đi đấy ăn một con mẹ này mình rồi lấy không ngôi được đấy là lượng hai với lại mình có tương lai tôi lấy một con để chịu tương lai rồi bây giờ thì à, lúc nãy chúng mình cũng đã thì cái khó của mình là chữ khá chặt luôn này thì ở mấy em hôm nay thì mình sẽ đi cải tạo cái khó của mình nâng cấp cái khó của mình lên à, đến một tăng nữa để chữ đôi cho nó xì nhẹ giờ mình phải cần rêu cho nên mình sẽ tạo một cái rêu ở phía trong này đi có rêu à vô đây Tại giờ thì mình sẽ lại một ít kim cương để chạy tạo một cái rêu đã sạc đi cái lắm ạ rồi thế thì à, đi em trả chủ văn máy ờ mình có hai trạm này thôi mà thôi cày đi mình em chán mình dùng tạm mà hôm sau mình sẽ đi em chán khác nói gì ok là cái dòng này ok nó không sao em mới còn số đó à còn số 3 đây anh nhẹ không được và đây thì mình sẽ làm cái view mình mở lên cafe view khá là em luôn chứ không sao họ là con đỡ không bây giờ thì mình sẽ đi à, bắt đầu mình vào mình cải tạo chỗ uh, nhà kho của mình luôn Đấy là như bãi va va lại một cái nguyên nhã Bây giờ chuẩn bị nguyên liệu đó là một ít đá bánh cây gỗ bánh sam à, bánh cây gỗ sôi nè một ít đá dạ gạch đặc à một ít gỗ đi một ít gỗ bánh sam mãi nay mình làm mãi gì đó là gỗ sôi sẫm là lại một ít gỗ soi sắm nữa vậy là, là lại một ít thắn gỗ vạch dưỡng rồi bây cho thêm mình sẽ đi lên và cải tạo bà con mình còn thiếu là bên con phải đưa một ít à gian giáo này lên để xây dựng nữa rồi bây giờ thì tiến hành lên và bắt đầu tiến hành xây dựng ta lại cái chỗ này thôi cái này mình sẽ chọn đúng vị trí đấy đúng chưa ok đấy đúng đấy chưa để bên cắn xem cái này cái chỗ nào nào rồi à, chỗ này đúng không mình sẽ đào đấy yeah, dạ, thì đào mình sẽ đào chỗ này hả đấy để chưa ra cái chỗ này thôi Đấy rồi Rồi Ui Rồi vậy đó thì nên là cao lên khoảng là một hai ba bốn năm ba đồng đội là lại nên mình cũng không nâng cấp quá là to đâu mình nâng cấp vơ vơ lại được khoảng thấy khoảng là mười cái rưỡi nữa là được đấy ui cả bạn rồi Nam lụng mà, Nam đi rồi Đấy Rồi Vậy ra cái chỗ này thì mình sẽ à, Lại một ít à Để ta bán chạy tao đã Chỗ này thì mình sẽ à, bỏ ngôi lụa xóm này và làm cầu thang này ra thì làm phần viên cầu thang này đã thôi phần viên mãi này đã mình sẽ kéo vào đây rồi đập cái chỗ này hôm nay thì mình sẽ kéo lấy như thế này nè đấy không chỗ này mình đã xài rồi rồi lại đấy chiều nay làm mày như vậy luôn a few moments later đấy cho mày đạt làm xong em là fan à khó nâng cấp fan khó này là mình chụp rồi à bây giờ thì mình sẽ đi vào à và cho các bạn xem một điều bất ngờ nó sẽ đỡ thêm vài chúng và cái dương này nữa để nghe bùm được hào hoán hào hoán một cán rong nhỏ xíu luôn tuyệt vời đầu tiên mình làm một cái to ấy mà làm mà làm thôi thêm một cái nhỏ xịu luôn mình nghĩ là cái này thì mình sẽ đầu từ cái này là làm cái đầu con thì giờ này là mới sẽ con thì giờ này là mới sẽ đặt hết tất cả các thứ này đấy thì bây giờ thì mình sẽ đi vào à, đi à không giờ mình sẽ đi xuống mẹ con sắt để mình để à, em mình đã thu hoạch như mẹ con sắt và như mẹ phá ui ok mà mẹ vội phá hủy ơi ok đây à, thấy ra thêm anh sẽ à? em phải đi vào lấy à? một ít à, block ra để phạt là cái chỗ này thôi à, không phải sao mà hôm nay ngay bắt ổn thế vừa mặt riêu vừa cả máy phám à là nghe bắt ổn mà đấy lại chân này đi vả được thôi thấy rồi ok ok à rồi vả lại chỗ này cũng được mà lọc lên được và hương uh, trống một trống được thẩm mỹ cho làm này rồi ra vả lại xong chỗ này rồi để mình em bắt cái lan con sống không nào ok cái bạch nhân lang biến thì ra no ai bạch nhân lang bị bắt thì ra rồi làm cái lên lâu giờ mình có hoạt động đâu đấy bé mà à. hôm nay là ngày gì mà nghe bắt ổn vậy ta Đấy, dạ, thì ok cảm ơn các bạn đã xem một clip này nếu các bạn đã thích video thì để lại cho mình một like và đây cái ủng hộ mình nhá. và đừng quên vào cái chuông thông báo này nhằm thông báo mình khi mình làm video mới nhé thì à, nhớ ấn chuông và nhận và nhận lá và nhận đăng ký kênh để mua mình nhé bye bye bye bye